như các được biết thì cái nhà được biết thì ờ, ở phía trước kia hiện tại đang xây dựng là những căn shop house những căn nhà phố là một trệt hai lầu nha các nhà một trệt hai lầu và hiện tại mình đang đi trong con đường này là đường D10 nha các nhà là một trong những con đường chính của dự án Hana Garden Mill đây nha cái nhà thái đây tổng uh, giới của nó là 20m tổng độ giới của con đường này 20m nha các nhà sau này con đường này nó sẽ phóng thẳng qua bên kia là bên Hoàng Nghĩa và sẽ được là à, làm những dự án thứ hai tức là giai đoạn 2 của dự án Hana này đó là ở phía bên kia đây thì à, hiện tại mình đang đi tới cái trục đường này là Đơn 10 và Đơn 5 rồi cả nhà dự án Hana thì mình cũng có review trước đây tầm khoảng à, gần được một năm từ khoảng là tháng 6 tháng 7 năm 2020 và bây giờ đang là tháng tư thì gần được một, gần được một năm rồi cả nhà thì à, vào khoảng tháng 7 vào khoảng tháng 7 năm 2020 à, á, thì à, có làm lỡ bàn giao đất cho khách hàng thì ngày hôm đó thì mình cũng có review khá nhiều ở đây thì bây giờ cái nhà hãy theo chân mình à, đi vào những lô đất mà mình cũng đã à, vạch ra trước tức là mình đã xem trước ở trên à, sơ đồ và bây giờ mình à, chỉ việc đi vào xem lô đất thử xem là nó có là à, nó có là hố ga hay là nó có bị cái gì hay không và mình chỉ chọn là những cái lô mà đẹp nhất cho khách hàng và giá gọi là phù hợp nhất nha cả nhà thì cả nhà hãy đi chơi theo trang của mình ạ Và đây, hiện tại mình đang có mặt trên một lô đất đó là LK 13 nha cả nhà LK13 ôn 54 và lô đất này đây lô đất này thì nó có bắt đầu từ cái cây này đi ha đây từ cái mép cây này như cái nhà thấy ở phía bên kia này đây đây đây như cái nhà thấy đây hiện tại chỗ này này cả nhà rồi cái nhà hãy theo chân mình nha nhìn xuống chân của mình nha đây đó đúng rồi đây đây là con móc này đó, đây là con móc nha cả nhà rồi kéo qua bên này kéo qua bên này tới móc chỗ này anh đó nghe vị trí này đây cái nhà cái nhà thấy không ạ à, mình về camera trước nha cho nên đó là cả nhà cố gắng nhìn xíu rồi ở vị trí này như vậy thì à, ở đây là ngang 5 mét nha cả nhà dài 16 dài 16 tổng cộng là 80 mét vuông thổ cư là 100 phần trăm và ở đây chúng ta mua thì chúng ta có thể là xây dựng liền nha à, xây thì à, bên vâng, chủ đầu tư có bản vẽ này kia thì chủ đầu tư sẽ cung cấp cho mình và điều đặc biệt lưu ý thì à, ở đây là xây theo mẫu nha cả nhà tất cả những dự án 1 trên 500 à, ở Bình Dương cũng như là một số tỉnh thành, thành khác mà được nhà nước phê duyệt thì đều xây theo mẫu ở bên ngoài thì chúng ta xây theo mẫu của à, dự án của chủ đầu tư nhưng bên trong thì chúng ta có thể thiết kế theo ý của mình và điều đặc biệt của những dự án 1 trên 500 thì ở phía sau của chúng ta là ừ, có một lối thoát hiểm 2 m. Có một lối thoát hiểm 2 m nha cả nhà, nhớ nha, lối thoát hiểm 2 m. À, cây xanh cũng đã được trồng ạ. Cây xanh này. Vỉa hè, vỉa hè thì 3 m. Đây, vỉa hè 3 m nha cả nhà. Các nhà thấy vỉa hè ạ. Và điện là điện âm, như cái tủ điện như cái tủ này này, cả nhà thấy này. Đây, tủ này là tủ điện âm nha. Hiện tại thì đang được uh, làm để mà sau này hình thành và như hiện nay thì tất cả các dự án của chủ đầu tư làm thì ờ, hệ thống ga tức là ông ờ, công ga ông thoát ờ, hố ga sẽ nằm phía sau luôn nằm chỗ lốt tối kiếm 2 mét luôn chứ không có nằm phía trước phía trước chỉ là cái cái nước thoát nước mưa thôi à phía trước là chỉ thoát nước mưa thôi nha cả nhà rồi thì mình thông tin lại cái lô đất này lô đất này có chiều ngang là 5 mét chiều sâu là 16 mét tổng cộng là 80 mét vuông thổ cư 100% và mua là xây dựng liền ở đây thì tầm khoảng là 2 đến 3 tháng nữa thì chúng ta sẽ ký công chứng giá bán của lô đất này là 880 triệu nha cả nhà giá này là giá chủ à, báo cho mình bán nha tại vì ở đây rất là nhiều chủ nên giá này khác nhau thì cứ mình lừa vay lô nào thì mình báo giá mà chú chú rao bán nha à, tại vì mỗi lô khác nhau cho nên là giá này cũng khác nhau chúng ta không thể nào áp áp áp ừ, giáo vào một lô cho tất cả những lô khác được vị trí cũng khác nhau nữa ạ như cái vị trí này lô này là vị trí nó rất là gần với cống và cũng là một nằm trên cái trục đường thông trục đường cái đường này này là đường 15m nha cả nhà đường này là đường 15m như vậy thì à, chúng ta có thể là à, tìm hiểu mua lô đất này với cái giá là 880 triệu và chú hiện tại đang gửi cho mình nha à, chú nói là gửi độc quyền cho mình và lô đất này cái nhà thái ở đây không có hố ga gì hết nha không hố ga không hố nước đó, nó có cây xanh như vậy thì rất là đẹp phía sau kia là có hai mét đất thuốc hiếm rồi rất là gần với ờ, cống và shop house đặc biệt đường này là đường thông nha đường này đường thông nha cả nhà 15m với hè mỗi bên 3m cây xanh đã được trồng tức là cây xanh với hè để ngâm nước máy rồi nếu như vậy thì ờ, cái nhà Muốn mua lô đất này thì hãy gọi cho mình theo số điện thoại 0972 332 894. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ.